Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast VF8 phiên bản lỗi vẫn lấy lòng người dân Việt Nam, vì sao như vậy? Vào ngày 17 tháng 12, trên trang nick fanpage Nguyễn Hoàng Thái Dương có đăng hai status về xe VinFast. Status đầu có tựa đề rằng VinFast nên tặng mỗi người một cái khóa 10. Chủ nhân của trang Facebook này chia sẻ rằng đang lái xe thì máy lạnh bị hư, gọi điện cho kỹ thuật của VinFast nhờ hỗ trợ, sau đó là màn đối thoại giữa chủ xe VinFast và kỹ thuật viên của VinFast về việc dùng khóa 10 sửa động cơ điện 800V rất nguy hiểm. Thật là chuyện giờ khóc giờ cười cho người khổ chủ này. Đây là hình ảnh xa sút của Nguyễn Hoàng Thái Dương. Nguyễn Hoàng Thái Dương nhận xét rằng hiện nay VinFast 8 còn lỗi rất nhiều. Bạn bè trong nhóm mình ai cũng gặp lỗi, đa số đều phải cầu về xưởng. Sài Gòn có hơn chục xe mà mình chứng kiến có ít nhất 4 xe đã chết máy giữa đường. Đa số cách khắc phục là phải dùng khóa 10 tháo các nguồn điện để xe reset lại tình trạng ban đầu. Bỏ qua hàng trăm tiện ích tuyệt vời khác, nhưng phải xác nhận rằng VinFast 8 có quá nhiều lỗi có thể gây tai nạn nguy hiểm chết người, như lỗi đèn xi nhan. Mình nghĩ VinFast không nên bán gấp mà nên khắc phục các lỗi xong thì mới bán ra. Đừng vì VinFast mà đánh mất tất cả Thực ra, chuyện xe VinFast 8 bị lỗi đã được nhiều người phản ánh trên mạng xã hội từ trước đến nay. Vấn đề nghiêm trọng là những lỗi này có thể dẫn đến nguy hiểm cho người ngồi trên xe và cả những phương tiện lưu thông khác quanh đó. Tuy nhiên, thực tế là vẫn có nhiều khách hàng Việt Nam chọn mua xe VinFast và thậm chí họ còn mong muốn sở hữu được nó. Đấy là một kịch lý, nhưng tại sao lại như vậy? Trên một status khác, Nguyễn Hoàng Thái Dương thì chia sẻ tiếp tại sao 65% chủ xe vẫn chọn VinFast 8 mặc dù nó bị lỗi. Trong xa suốt này, chủ xe liệt kê ra các đặc điểm như sau vì nó có công nghệ, sức mạnh, thiết kế và đặc biệt là của Việt Nam sản xuất. Từ do Việt Nam sản xuất nói lên người Việt Nam chọn xe VinFast vì nó là xe mang thương hiệu của Việt. Nghĩa là VinFast đã khai thác lòng yêu nước thành công. Đây là hình ảnh xe xăng của VinFast cũng là loại xe rất xem nhẹ tính mạng của người sở hữu nó và đã chứng kiến có rất nhiều người đã bị tai nạn và đặc biệt có người bị than hóa. Thực tế, để vào được thị trường khó tính thì yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu. Nếu xe đẹp, xe sang nhưng không an toàn thì khác nào là chỗ cỗ quan tài di động. Có lẽ vì người Việt Nam không đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và cũng quá phấn khích vì Việt Nam có thể sản xuất được ô tô, nên quên mất yếu tố mang tính sống còn cho người chủ xe cũng như gia đình của họ nếu ngồi trên đó. Vào ngày 26 tháng 6, một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0 đã bùng cháy tại đê Trung ương, xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ xe đã ở trong xe khi chiếc xe bốc cháy đến còn trơ khung sườn. Đây là bài học về một trường hợp mua xe VinFast chỉ vì nó là xe made in Việt Nam mà bỏ qua yếu tố an toàn. Và kết quả là người tài xế này đã bị than hóa cùng với xe. Một khi xe đã không an toàn thì những yếu tố như kiểu dáng đẹp, nội thất sang trọng không có ý nghĩa gì nữa. Đấy là xe xăng, tuy nhiên cuộc phiêu lưu của xe xăng của VinFast đã kết thúc vào tháng 6 năm 2022 và VinFast đang tiếp tục với hành trình của xe điện. Trong cuộc thăm dò ý kiến của các cộng đồng viên Thời báo chấm tại Việt Nam cũng thu được kết quả người mua biện minh rằng xe điện khác xe xăng. Nghĩa là họ vẫn cho rằng xe điện của VinFast sẽ không than hóa tài xế như xe xăng. Đấy là hy vọng mà hy vọng là ở cái thì tương lai có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Đây là hình ảnh VinFast đã vào Mỹ nhưng vẫn không cải thiện được yếu tố an toàn cho xe. Theo như chúng tôi được biết, nhiều người đánh giá xe xăng của VinFast có nội và ngoại thất đạt yêu cầu nhưng đánh giá thấp yếu tố an toàn. Với xe VinFast điện thì được phản hồi từ những người dùng ở Việt Nam và Mỹ thì rõ ràng xe điện của VinFast vẫn dẫm lên vết xe đổ của xe xăng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 Võ Văn Thưởng sẽ làm gì cho cánh miền Nam khi đang dính vào ông Tổng Trọng? Có người thì nhận xét rằng lối làm chính trị của ông Võ Văn Thưởng là lối làm chính trị theo kiểu cây tre. Bởi ông Thưởng không ngả hẳn về phe nào mà ông uyển chuyển lúc phe này lúc phe khác. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2014 khi đó thì bất ngờ Trung ương đã chuyển ông Võ Văn Thưởng lúc đó đang là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi về thành phố Hồ Chí Minh nắm chức phó bí thư thường trực thay cho Nguyễn Văn Đùa đây là cách sắp xếp nhân sự chuẩn bị thay thế ông Lê Thanh Hải. Ông Võ Văn Thưởng là người Bến Tre, tuy nhiên ông Thưởng trưởng thành ở thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nên ông Lê Thanh Hải không xa lạ gì với ông Võ Văn Thưởng cả. Đây là hình ảnh vào năm 2016 ông Lê Thanh Hải khóc khi tiện ông Võ Văn Thưởng ra Hà Nội. Đến năm 2016 lẽ ra ông Thưởng thay thế ông Lê Thanh Hải nhưng Hà Nội có biến động. Tình hình là trước khi đại hội 12 diễn ra phe bà Dũng và phe ông Nguyễn Phú Trọng đã thỏa thuận sắp xếp cho ông cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị và vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp quản chức bí thư thành ủy của ông Lê Thanh Hải. Phút cuối, thay vì làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Võ Văn Thưởng lại được điều ra trung ương nắm chức trưởng ban tuyên giáo trung ương. Đầu tháng 2 năm 2016, trong buổi gặp mặt chia tay ông Võ Văn Thưởng, ông Lê Thanh Hải đã mếu máu khóc và nói với rằng Em là người con ưu tú, tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Thành phố rất tự hào về em. Dù em đi đâu, trên cương vị nào cũng sẽ luôn mang theo tình yêu thương, quý mến của đồng bào thành phố và của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Không biết ông Lê Thanh Hải khi đó khóc cho Võ Văn Thưởng hay khóc cho thân phận của cánh miền Nam khi mà vị trí đứng đầu thành phố lớn nhất miền Nam sẽ do một người miền Bắc đó là ông Đinh Đà Thăng nắm giữ. Thực tế, thế lực miền Nam đã thất thế trước đại hội 12 và đến đại hội sau thì lại càng thất thế hơn nữa. Cả miền Nam không hề có một ai trong tứ trụ và cả miền Nam số ủy viên Bộ Chính trị chỉ bằng số ủy viên Bộ Chính trị của một tỉnh Nghệ An. Thật phũ phàng cho cánh miền Nam. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, người miền Nam có chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy năm 2016, ông Võ Văn Thưởng bất ngờ hỏng ăn chiếc ghế bí thư thành phố Hồ Chí Minh, nhưng ông Thưởng đã thành công khi ra ban bí thư làm thuộc hạ cho Nguyễn Phú Trọng. Thực tế cho thấy ông Võ Văn Thưởng làm ông Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã khá hài lòng với các công việc được giao. Đến đại hội 13 đầu năm 2021, ông Thưởng đã leo lên chiếc ghế thường trực ban bí thư, là một vị trí được xếp thứ 5 trong cơ cấu quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, Mặc dù cánh miền Nam đã thất bại thảm hại, nhưng riêng ông Võ Văn Thưởng lại thành công. Còn thành công hơn khi hiện nay, nhiều hoạt động đòi hỏi sự có mặt của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì ông Trọng lại giao cho Võ Văn Thưởng đại diện cho mình. Vào ngày 12 tháng 12, ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc cùng với ông Nguyễn Văn Nên thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã gửi cậu con trai út là Nguyễn Minh Chiết đi để tháp tùng. Điều đó cho thấy thế lực của ông Võ Văn Thưởng không hề nhỏ sự có mặt của Nguyễn Minh Chiết chủ yếu là để kết giao chứ không có vai trò gì trong chuyến đi này cả. Và xem ra ngay cả Nguyễn Tân Dũng cũng đang kỳ vọng một sự trỗi dậy của cánh miền Nam dựa vào Võ Văn Thưởng. Đây là hình ảnh sự kết nối giữa ông Võ Văn Thưởng và sếp của ông khá tốt. Theo như Thời báo chấm được biết, hiện nay người ta đánh giá ông Võ Văn Thưởng là con người thiếu mạnh mẽ. Tuy nhiên số khác thì cho rằng ông